siêu đám cưới 10 tỷ của Đông Nhi và ông Cao Thắng được tổ chức tại không gian lãng mạn tuyệt vời ở Phú Quốc. Công tác chuẩn bị chu đáo để chuẩn bị cho khoảng khách trọng đại nhất trong cuộc đời của Đông Nhi. Sau lễ hỏi được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8 tháng 11, cặp đôi Đông Nhi ông Cao Thắng đã ngay lập tức đáp chuyến bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 11 Lễ thành hôn của cặp đôi đã gắn bó gần một thập niên sẽ được cử hành vào lúc 17 giờ 30 ở bãi biển 8.000 m vuông. Đây là thời điểm hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc và hứa hẹn sẽ có một khung cảnh đầy cảm xúc lãng mạn. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, công tác chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Theo ghi nhận, đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng sẽ mang màu trắng chủ đạo và được trang trí rất nhiều hoa tươi. Để có một ngày trọng đại đúng đẳng cấp siêu đám cưới, Đông Nhi và chồng thiếu gia đã chi đến gần 10 tỷ và huy động hàng trăm nhân sự chuẩn bị. Mọi vị trí trong đám cưới đều được chuẩn bị sắp xếp chu đáo nhất. Theo tiết lộ, đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng chỉ mời khoảng 500 khách VIP. Trong số đó có 200 nghệ sĩ nổi tiếng và an ninh được thắt chặt, hạn chế cơ quan truyền thông tác nghiệp. Ngoài các nghi thức truyền thống, lễ cưới còn có nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc trên sân khấu chính, đội ngũ tổ chức đã sắp xếp sẵn một chiếc đàn piano lớn. Đám cưới quá đẹp, quá hoành tráng của cặp đôi trai tài gái sắc. Chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, đăng ký, subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn.